Bây giờ hãy cùng cô vào ví dụ đầu tiên nhé. 6.369 chia cho 3. Đây là một số có 4 chữ số, chia cho số có một chữ số. Nhất định chúng mình phải đặt tính rồi. Hãy cùng cô đặt tính. Khi thực hiện, cô nhắc lại, đó là chúng mình thực hiện từ trái sang phải. Bắt đầu chia ở hàng cao nhất. Ta cùng chia nào. 6 chia cho 3 được 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. Và cô nhầm luôn phép trừ. Các con đã thấy chưa nào? Phép nhân và phép trừ cô nhầm luôn. Và cô ghi kết quả bằng 0 sau khi cô trừ. Khác với khi mà các con chia số có 3 chữ số với số có một chữ số, cô hướng dẫn các con nhân ngược, các con viết rồi các con kẻ rồi trừ. Còn bây giờ thì mình đã thạo rồi, các con phải nhân nhầm và trừ nhầm luôn. Nghe cô làm lại. 6 chia 3 bằng 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Cô thực hiện lần chia đầu tiên. Bây giờ lần chia thứ hai đó là chia chữ số hàng chục. Cô phải hạ xuống đã. Hạ 3, cô bắt đầu chia nhé. 3 chia 3 bằng 1, viết 1. 1 nhân 3 bằng 3, 3 trừ 3 lại bằng không, viết không. Đấy, như vậy nhân ngược và trừ cô làm nhầm. Cô tiếp tục hạ hàng chục xuống, hạ 6. Như vậy đầu tiên cô chia chữ số hàng nghìn này, xong cô chia đến chữ số hàng trăm này. Và bây giờ thì cô hạ số số hàng chục để cô chia lần thứ 3. 6 chia 3 bằng 2. Viết 2. 2 x 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Thực hiện xong lần chia số 3.